Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn toán trong lần nội dung ôn thi của lớp 10 trung học phổ thông Thế thì ở các video trước thầy đã hướng dẫn các bạn cách giải hệ happy của nhất hai ảnh với các hệ đó thì người ta cho ngay thành các phương hữu nhất còn đối với các hệ mới hôm nay thầy thầy cho các bạn là người ta không cho đơn giản như vậy mà ta phải qua một vài bước biến đổi để trở về hệ như hệ hai bình bị nhận hai ẩn các bạn chú ý nhé à và các bạn chú ý nhớ thế này đăng ký kênh của thầy để nhận những video mới nhất ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm câu để các bạn làm bài bốn giải các hệ quy trình sau và đây có bốn hệ quy trình các bạn quan sát rằng các hệ này nó không giống như các hệ trước đúng không các bạn nhỉ à nó là ngoằng hơn một tí khó hơn một tí là loằng ngoằng hơn một tí nhìn mình có vẻ là khó lắm à, đúng không à, nhưng mà thực tế nó có khó hay không à, thế thì nhìn nó loằng ngoằng như vậy thôi à, nhưng qua vài bước biến đổi rồi một bước hai bước rồi thì các bạn thấy rằng nó lại trở về hệ bán ban đầu và thầy sẽ hướng dẫn chi tiết một vài bài sau đó các bạn sẽ thực hiện biến đổi còn lại của hệ bạn còn lại nhé bây giờ thầy sẽ hướng dẫn bài a của chúng ta bài a bài a hệ gồm như là 2 nhân x trừ 1 cộng 3 nhân y trừ 2 bằng trừ 1 đấy cái bài a này của ta thì là như nào đây đây không phải là 2x với 3y hôm trước bằng cái 2 nhân mấy đấy rồi 4 nhân x cộng 2 trừ 5 nhân y cộng 1 bằng 6 thế mà người ta làm thế nào được à, thì bà này ta biến đổi tương đương nhưng trước khi nó thì ta phải biến đổi nó quay về cái hệ như cái hệ mà ta đã từng giải Đúng là tức là ta đưa nó về cái hệ cơ bản ban đầu muốn đưa ra làm như thế nào thì các bạn sẽ hiện là lấy hai nhân vào thì thấy được hai nhân x bằng hai x hai nhân trừ một bằng trừ hai hai thì nhân vào rồi ba nhân y ta nhân vào là ba nhân y bằng ba y 3 nhân trừ 2 là bằng trừ 6 bằng trừ 1 à. dưới đây là bằng vậy 4 nhân x bằng 4x rồi 4 nhân 2 bằng 8 trừ đi trừ 5 nhân y bằng trừ 5 y trừ 5 nhân 1 nhân dư 1 bằng trừ 5 nhá nhớ đừng có bạn nào đây là bằng dư 5 đấy nhá ừ. đấy, dương 5 lại là hỏng mất rồi đúng không vậy là đây sẽ bằng mấy đây bằng 6 à ta biết được tương đương là gọn đi các bạn nhá thầy sẽ làm rõ cái những bước là ta sẽ được cái hệ thế nào các bạn quan sát không ở đây ta thấy rằng là 2x 3y để cứ viết 2x cộng 3y đã trừ 2 đến trừ 6 cho trừ 8 bằng trừ 1 2 được chưa và đến đây ta được cái gì rồi 4x này trừ 5y trừ 5y viết đã 8 trừ 5 cộng 3 bằng vâng, 6 à, đến đây bước biến đổi cuối cùng thì các bạn thấy rằng là ta ra cái hệ như thế nào nhá là được cái hệ như trước ta đã học rồi nhá thì 2x cộng 3y thì là giữ nguyên Đấy. trừ 8 chuyển sang đây bằng dương 8 dương 8 cộng trừ 1 chính bằng dương 7 4x trừ 5 y bằng à 3 chuyển sang đây dương 3 trở thành trừ 3 6 trừ 3 à 3 à. để cho các bạn à đến đây thì coi như là như thế nào đấy các bạn à cơ bản cơ bản đúng không cơ bản này. bây giờ ta thực hiện lên quay này là cái hệ này là hệ quen thuộc của ta rồi đúng là quá quen thuộc bây giờ các bạn sẽ thực hiện như thế nào đây à ta sẽ thực hiện là như thế nào nhỉ các bạn nhỉ ừ ta thực hiện phép cộng và phép thế nhưng ở đây các bạn quan sát kỹ hệ số của x và y đều lớn hơn một nên ta sử dụng phép thế hơi khó khăn một chút đúng không mà sử dụng thế khó khăn thì bây giờ ta lại quay sang sử dụng cộng thế là cộng ta lại quan sát đây là ba đây là năm ừ, bộ chung lớn nhất của ba và năm đến 15 nhưng mà x đây là 24 Hội chung nhỏ nhất của hai bốn chỉ là bốn, do đó ta chỉ nhân phương trình trên với hai, nhân dưới với một, một ta không phải nhân, nên vì vậy phải nhân với phương trình trên với hai. Rằng hai nhân hai x cộng ba y bằng hai nhân bảy. Không sao những phép nhân thế này là phép nhân đơn giản rồi, thì các bạn không cần thiết phải nhân để cho các bạn các bạn thực hiện luôn cũng được hoặc tố ích khi mà đã thành kỳ năng kỳ sáo rồi cái việc nhân nó đơn giản các bạn thể bỏ qua vài bước là bằng bằng và còn nếu như bạn nào mà sợ sai các bạn cứ làm theo thầy là không bị không làm ra thì không thể sai được đúng không cái này bằng bốn x cộng với 6 y bằng 14 đây là 4 x trừ 5 y bằng 3 vậy đến đây ta được cái gì rồi đây à các bạn thực hiện phép lấy trên trừ dưới vế với vế thì ta được được là 4x cộng 6y trừ y 4x trừ 5y bằng 14 trừ 3 à, đơn giản đến đây ta tiếp tục được là viết một trong hai cái đơn giản nhất cái nào là đơn giản nhất à, hai cái này không cái nào là đơn giản cả nhưng mà hình như hình như là viết cái gì các bạn nhỉ à, cái trên đơn giản hơn này thì bằng 2 x cộng 3 y bằng bằng 7 Đấy. đến đây rồi thì thầy ta thực hiện theo biến đổi tiếp biến đổi tiếp à, thầy sẽ đổi là biết là biến đổi xuống dưới đây cho nó tiện vì nó dài hơn thì đây ta sẽ được là 4x cộng 6y các bạn phá hoặc ra trừ 4x trừ với trừ này nhớ thành cộng này cộng 5y này đừng có để 100 trừ 1 bằng không đúng không nên là ta tự nhiên trừ cho nó đúng đúng không bằng 11 còn đây là 2x cộng 3y của ta bằng 7 đó là ạ thế thì cái này ta tiếp tục biến đổi từng đường biến đổi từng đường là ta được cái gì đây 4x trừ 4x hết rồi mấy nhỉ 5 6y cộng 5y bằng 11y 11y bằng 11 và đây ta có 2x cộng 3y bằng 7 đến đây thì thầy tiên tưởng nhiều bạn làm thạo lắm rồi đúng không ạ quá thạo luôn nên là thầy làm nhanh một chút nha các bạn nha làm nhanh một chút thì ta được là y của ta đây bằng một y bằng một ta thay xuống dưới là được hai x cộng với ba nhân một bằng bảy vậy từ đây ta sẽ được cái gì đấy hả thứ gì nhỉ được là y bằng một hai x của ta sẽ bằng mấy nhỉ 7 trừ 3 bằng 4 và kết quả của ta được là x của ta 2x bằng 4 hay bằng 4 thì x của ta sẽ bằng mấy đây các bạn nhỉ bằng 2 y của ta bằng 1 để ta kết luận vậy nghiệm của hệ là x bằng 2 y bằng 1 rất đơn giản các bạn vậy thì qua bài này các bạn thấy điều gì à thực sự ra là người ta không cho cái hệ như ta đã học đúng không nhưng ta lại phải có cách như thế nào bạn nhỉ biến đổi nó về cái dạng ta đã học biến đổi bằng qua vài bước vài bước à vài bước nhân đạo đơn thực thuộc đúng không rồi cộng trừ nhân chia thì ta quay về cái cái dạng bản đồng của chúng ta đấy vì vậy mà đôi lúc là cái người ra đề thi ấy thì người ta thực hiện như nào đấy các bạn người ta thực hiện dạng hóa người ta làm khó bài toán bằng cách thêm vài phép tính nữa làm dối chúng ta nhưng nếu chúng ta bình tĩnh tự tin và cẩn thận thì chắc chắn rằng là chả có ai làm dối chúng ta đúng không ạ và một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của bạn trong quá trình tập đó là lòng tin của bản thân mình nhiều bạn nói với thầy như thế này thầy ơi học toán khó làm sao để mà học tốt được bí quyết nào để mà học tốt môn toán được à, thế thì thật sự ra cũng có rất nhiều người nói về bí quyết học tốt môn toán này thầy không muốn nói nhiều về lý luận hết nhưng có một điều mà thầy thấy rằng để học tốt được môn toán không những mà môn toán mà ở tất cả các môn khác thì các thầy thấy yếu tố ban đầu quan trọng nhất là các bạn phải có niềm tin vào chính bản thân mình nếu các bạn có niềm tin vào chính bản thân mình thì hiển nhiên rằng là khi đó các bạn sẽ chiến thắng được tất cả những khó khăn trong học tập của các môn học Đấy. mình tin rằng mình sẽ học tốt hoàn và mình cố gắng thì sẽ học tốt Đấy. cơ bản nhất là các bạn nào đấy chưa tự tin vào bản thân Đấy. cái thứ hai là chưa ờ, chịu vượt khó đang còn hơi ngại vượt khó khăn đúng không thế thì tớ tớ tới cuối buổi thầy sẽ nói các bạn một câu chuyện như thế nào đây về thuyết tảng băng trôi để các bạn thấy là nhiều bạn nói là thông minh lắm nhưng những bạn không thông minh thì sợ là quá đúng không thế sinh ra không phải ai cũng giỏi cả trong quá trình học tập chúng ta phải học mới giỏi thế muốn hỏi giỏi là các bạn làm nào tin vào chính bản thân mình Đấy. mình làm được tin rằng mình làm được và mình sẽ do các bạn thiếu niềm tin à, bạn. bây giờ thầy sẽ hướng các bạn làm câu gì các bạn nhá? câu b của mình thế thì ở đây bây giờ câu b của chúng ta cũng tương tự câu a các bạn cũng thực hiện biến đổi giống như câu a các bạn nhé các bạn biến đổi như vậy thì nó sẽ ra được ngay phương trình cần phương trình để cho các bạn hướng các bạn riêng câu c và câu c thì các bạn sẽ về nhà làm nhé còn thế giới vẫn làm cô bề tiếp theo thế thì khi biến đổi ta sẽ được là cô bề của ta là thì các bạn nhỉ 3 nhân lên x trừ 2 cộng 5 nhân y cộng 1 bằng 6 thì các bạn thực hiện là 2 nhân x cộng 3 trừ 3 nhân y cộng 2 bằng trừ 8 các bạn thực hiện tương tự như câu A thể được các bạn làm bạn nhân và cộng cộng cộng cộng trừ trừ trừ trừ để ra quy trình cuối cùng và thầy hướng dẫn cũng từ từ chi tiết từng bước cho các bạn để các bạn dễ hiểu hơn thứ nhất là đây ta sẽ cần là bằng 3 x trừ sáu, ba nhân x bằng 3 x đúng không 5 nhân dương 1 bằng dương 5 và bằng 6 Như bạn có bao nhiêu? Có mỗi cái việc đấy mà ta thầy cứ nói đi nói lại mãi thế Đúng không? Các bạn ạ Ta học giỏi rồi, ta biết rồi nhỉ? Nhưng những bạn chưa biết đó, khó lắm Đúng không? Thế nhiều bạn nói với thầy này này Tại sao nhiều bạn học kém như vậy? Rồi nhiều bạn học kém cứ bị bố mẹ nói Rồi cũng bị thầy cô nói Rồi bị bạn bè đôi lúc cũng không được tôn trọng lắm Nhưng các bạn ạ nhưng bạn học tốt lưu ý nhá bố mẹ chúng ta cũng lưu ý nhá và thầy cô lưu ý rằng các bạn đã học rồi bạn đã cũng khổ lắm rồi bạn đã học chưa tốt khổ lắm đấy bạn rất muốn học tốt đấy nhưng mà bạn học chưa tốt được cũng khổ lắm do bạn chưa phương pháp là một hoặc là do một điều kiện khách quan nào đó bạn chưa thể học tốt đúng không nhưng mà bạn chưa học tốt không phải là bạn không tốt đấy bạn rất tốt đấy nhưng bạn cái tốt của bạn chưa được thể hiện ra đấy ở một lúc nào đó các tiết sẽ thể hiện ra thôi đúng không thì vì vậy mà các bạn đừng con nói là cái này nó dễ lắm rồi thầy nói nhiều không thầy vẫn nói để cho các bạn biết ừ. đây ta tiếp tục bằng 2x cộng 6 đó 2 x bằng 2 x 2 nhân 3 bằng 6 trừ đi ra là 3 trừ 3 nhân y bằng trừ 3 y trừ 3 trừ nhân dương 2 bằng trừ 6 và bằng trừ 8 đến đây ta thu gọn các bạn thu gọn thì sẽ được cái hệ chục đúng không 3x với 5y thì ta được bằng là 3x cộng 5y trừ 6 với uh, cộng 5 bằng là trừ 1 bằng 6 rồi 2x cộng trừ 3y thì ta biết là 2x trừ 3y như là được đúng không các bạn rồi đây nó là đây là à đây là 6 trừ 6 hết rồi cái này bằng trừ 8 đây là trừ đường với ta được 3 mấy các bạn nhỉ bằng 7 đấy rồi 2x trừ 3y bằng trừ 8 đó là thầy tin rằng đấy các bạn nào có niềm tin niềm tin vào chính bản thân mình thì việc học giỏi lên rất đơn giản các bạn không khó gì đấy. bác hồ nói rồi đúng không bác hồ nói rồi đúng không gian nan rèn luyện mới thành công nếu các bạn có gian nan rèn luyện thì mới thành công đấy thì các bạn cứ rèn luyện bản thân mình đi đúng không chúng ta phải chẳng nói câu chuyện tại sao bác hồ nói như thế ta được nghe đúng không chú ý thế thì đến đây rồi thì ta biết được tương đương ra được cái hệ là này bây giờ ta sử dụng phương pháp gì ở đây thế thì cũng khó khăn hệ số không phải là một nó giúp người khó khăn vậy ta thực hiện không cộng cộng người ta quan sát đối với hệ số của x thì ba với hai à cũng hơi khó một chút nhưng mà hệ số ở đây là các bạn này đây là năm với ba lại khó hơn vậy thì thôi ta bây giờ ta đã chọn cái hai với ba vậy cái hai với ba này ta phải buộc buộc chọn vì không có nào lựa chọn khác chọn mình này cái chọn này đơn giản nhất thì ta buộc chung nhiều nhất của hai và ba vì hai ba là nguyên tố cùng nhau nên bộ chung nhất của nó là 6 với bộ chung của hai ba là 6 6 chia cho 3 được 2 6 chia cho 2 được 3 do đó ở phương trình thứ nhất thầy sẽ nhân với 2 được 3x cộng 5y bằng phương trình thứ hai thầy đã nhân với 3 ta được 3 nhân 2 x trừ 3 y bằng 3 nhân trừ 8 Đấy. vậy đối với bài này thì ta lại phải nhân cả hai phương trình đúng rồi không có cách nào khác là phải nhân cả hai phương trình luôn, đúng không nhưng mà ta lại chọn cái đơn giản nhất ta nhân thế thôi được chưa thì đến đây rồi ta sẽ được là như nào đấy các bạn à đến đây rồi ta thực hiện phép nhân bình thường ta được là 3 x bằng là 6x cộng 10y bằng 14 dưới đây đã được 6x trừ 9y bằng trừ 24 được chưa sau ta thực hiện phép gì các bạn nhỉ? à phép trừ ta thấy nó trừ thôi có đúng nhỉ có đúng như này không đây ta làm có sai đâu không các bạn nhỉ sai đâu? không đúng không à, không ba nhân hai sáu năm một đúng đúng tất cả chưa kiểm tra sử dụng đã thầy nào đúng rồi đúng rồi trừ tám. vậy đến đây là ba nhân tám bằng hai mươi bốn. vậy ta thực hiện các trừ điểm hệ bên này ta được là cái gì đây tương đương với tương đương với ở đây ta thực hiện lấy trên trừ dưới là được 6x cộng 10y trừ đi sáu x trừ chín y bằng 14 trừ đi trừ hai bốn. Đúng không bạn dưới ta chọn một trong hai cái đơn giản nhất ta ghi thì ta ghi cái đơn giản nhất là 2x trừ ba y bằng trừ tám đơn giản hơn. Đấy. đến đây rồi các bạn cứ thực hiện bình thường như mọi lần rồi thì ta sẽ được là 6x cộng 10y trừ 6x cộng 9y phá lọc ra nhá nhớ nhá nhớ đấy đúng không bằng 14 cộng với 24 và đến đây ta được là 2x trừ 3y bằng trừ 8 tương đương viết được cái gì đấy các bạn nhỉ à, ta, ta thu gọn lại đúng không thu gọn lại thu gọn được cái gì 6 x thế này 10y cộng 9y 19y Bằng 14 cộng 24 Bằng 18. bấm máy tính đúng ừ. còn đây là 2x trừ 3y tự biệt bằng chữ 8 tôi đến đây có được thế nào không đến đây dễ dàng nữa nhỉ 19 y bằng 38 ta y sẽ bằng 38 chia 19 bấm máy tính thì được kết quả là 2 cái thứ kết quả hai ta thay xuống dưới là 2x trừ 3y 3 nhân 2 bằng trừ 8 và tương đương với y của ta bằng 2 và đây ta có rằng là nào đây à 2x của ta sẽ bằng 3 nhân trừ 3 nhân 2 trừ 6 chuyển ra bằng trừ 8 cộng 6 đúng là y của ta bằng 2 2x của ta bằng trừ 8 cộng 6 bằng trừ 2 và đến đây ta được là y của ta bằng 2 x của ta bằng trừ 1 đây là kết luận vậy nghiệm của phương trình là có hết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 Đấy. và vận dụng những kiến thức thầy đã hướng dẫn các bạn để các bạn làm Đấy. chúc các bạn sẽ học tập thật tốt môn học và thầy đều vẫn nhớ các bạn đó. chắc các bạn đã từng nghe về câu chuyện về con tàu Titanic bị đắm chìm vào năm 1912 đúng không con tàu Titanic này tại sao nó lại chìm và nguyên nhân nào dẫn đến chìm đó cũng chính là về thuyết tảng băng trôi video tới thầy sẽ sẽ kể cho bạn nghe về tại sao con tàu Titanic nó chìm cũng như tại sao những người thông minh nhưng vẫn chưa học giỏi đúng không ạ vậy thông minh không đã đủ chưa và chỉ số thông minh có cần chỉ thông minh không thì có được hay không hay ta cần thêm những chỉ số nào nữa thì các bạn có xem những video tiếp theo nhé chào các bạn và hẹn các bạn lại ở các video tiếp theo